6 đại dự ngôn chấn động về năm 2021, thảm họa nhân loại và con đường cứu rỗi. Sách ngũ công kinh thời đường có dự ngôn rằng, năm tí, xỉu, bờ sông dâng lên, người chết nhiều đến mức quan tài không đủ, mỹ nhân son phấn đổ máu chết, vàng bạc châu báu hóa thành trò. Tuy có ruộng vườn không người thu hoạch, lầu cao nhà lớn hóa thành nấm mồ, người mặc áo tím đai lưng vàng biến đầu mất, cỏ cây bầu bạn với đầu lâu. Nhìn lại năm 2020, năm canh tí, chúng ta thấy tai nạn xảy ra liên tiếp, nhất là sự bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, lây lan khắp toàn cầu và cướp đi sinh mạng của gần 2 triệu người. Biện pháp đóng cửa đã khiến cho nền kinh tế toàn cầu phải đối diện với sự sụp đổ. Hơn nữa, hỏa hoạn, nạn hồng thủy, nạn châu chấu cũng theo nhau đến. Điều này khiến mọi người không khỏi cầu nguyện cho một năm thiên tai qua đi thật nhanh. Tuy nhiên, Hiện tại, năm 2021 đã bắt đầu, liệu thảm họa có thật sự qua đi? Từ cổ chí kim, trên thế giới đã có nhiều lời tiên tri đề cập đến việc nhân loại sẽ trải qua một kiếp nạn lớn. Đồng thời, trong mỗi lời tiên đoán, ngoài việc mô tả cảnh tượng đại nạn khủng khiếp, họ cũng lưu lại cho con người phương cách tự cứu và đề cập đến một vị thánh đến từ phương Đông. Vì độ dài bài viết có hạn, tác giả chỉ xin giới thiệu tới quý độc giả 6 trong số những lời tiên tri này. Tiên tri thứ nhất, ngũ công kinh thời đường. Ngũ công kinh có nguồn gốc từ chuyển thiên đồ kinh vào thời cuối nhà đường và thời ngũ đại. Cuốn sách mô tả dự ngôn về thảm họa mang tính hủy diệt sẽ phát sinh vào thời mạt kiếp của ngũ công Bồ Tát ở núi Thiên Thai. Nội dung của lời tiên tri như thế này. Tí xỉu chi niên giang biên khởi, tử giả vạn vạn khiếm quan tài, hồng phấn mỹ nhân lưu huyết tử, bảo châu kim ngân hóa thành hôi, Tuy hữu điền viên vô nhân thu, cao lâu đại hạ hóa thành phân, yêu kim y tử nhân hà tài, tổng bị hoa bổng bản khô lâu. Tạm dịch, năm tí xỉu, bờ sông dâng lên, người chết nhiều đến mức quan tài không đủ. Mỹ nhân son phấn đổ máu chết, vàng bạc châu báu hóa thành cho. Tuy có ruộng vườn không người thu hoạch, lầu cao nhà lớn hóa thành nấm mồ. Người mặc áo tím đai lưng vàng biến đầu mất, cỏ cây bầu bạn với đầu lâu. Có người cho rằng năm Tý Sửu ở đây là chỉ năm Canh Tý 2020 và năm Tân Sửu 2021, còn từ bờ sông là chỉ Vũ Hán nằm bên bờ sông Trường Giang. Trần ôn dịch này biểu hiện có lúc mạnh lúc yếu và sẽ kéo dài đến năm dần mão, tức là năm nhâm dần 2022 và quý mão 2023 và sẽ lên tới đỉnh điểm vào dịp Trung Thu tháng 8, tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Dần Mão Thìn Niên bất cửu nguyệt, biến địa tử nhân bất kham ngôn, mễ thục ngũ cốc vô nhân ngật, ti miên y đoạn vô nhân xuyên. Tạm dịch, tháng 8, tháng 9 năm Dần Mão Thìn, người chết ở khắp mọi nơi nhiều không thể kể xiết, ngũ cốc gạo chín không có người ăn, lụa là gươm vóc không có người mặc. Hơn nữa, dự ngôn ngũ công kinh còn mô tả rằng khi bệnh dịch lên tới đỉnh điểm, tảo thì đắc bệnh mộ thì vong, tạm dịch, sáng sớm nhiễm bệnh, buổi chiều đã chết rồi. Ngoài ra dự ngôn ngũ công kinh còn tiên đoán rằng, trong thời khắc đài kiếp nạn sẽ có thánh nhân cứu thế, minh vương xuất thế, thay đổi trời đất. Chỉ những người thiện lương, có tin ngưỡng vào thần mới được thánh nhân cứu rỗi. mười phần người dân chết chín phần, chỉ còn một phần người hiền lương làm việc thiện được lưu lại, kẻ ác dù muốn thoát nạn cũng không được, cho dù là người nghèo khó hay giàu sang, nếu có tin ngưỡng vào thần sẽ an lành khỏe mạnh, nếu là người không có tin ngưỡng vào thần thì khó tránh khỏi bị trời diệt. Kẻ ác không tin nên bị diệt, người thiện sẽ được thấy được bậc thánh vương. Tiên tri số 2 Bia ký Lưu Bá Ôn thời nhà Minh Lưu Bá Ôn là tể tướng khai quốc của triều đại nhà Minh, đồng thời ông cũng là bậc cao nhân đắc đạo. Ông đã để lại nhiều dự ngôn cho đời sau, trong đó có lời tiên tri nổi tiếng Thiêu Bính Ca, khi đối chiếu với các sự việc đã diễn ra, người đời sau thấy rằng lời tiên đoán của ông vô cùng chuẩn xác. Trong bài viết này, chúng ta cùng xem về dự ngôn bia ký Lưu Bá Ôn. Sau một trận động đất, tấm bia ký của Lưu Bá Ôn mới được lộ ra. Nội dung trên bia đá này mô tả trận đại dịch xảy ra vào năm hợi tý. Nhược vấn ôn dịch hà thời hiện, đãn khán cửu đông thập nguyệt gian, hành thiện chi nhân đắc nhất kiến, tác ác chi nhân bất đắc quan, thế thượng hữu nhân hành đại thiện, Tào liễu thử kiếp bất thượng toán, hoan hữu thập sầu tại nhãn tiền. Tạm dịch, nếu hỏi bệnh dịch khi nào xuất hiện, hãy xem tháng 9 và tháng 10 mùa đông. Người làm việc thiện sẽ được thấy, kẻ chuyên hành ác không được xem. Người hành đại thiện ở trên đời, nếu gặp kiếp nạn này cũng không cần toan tính, nhưng vẫn còn 10 nỗi lo ở trước mắt. Nhất sầu thiên hạ loạn phân phân, nhị sầu đông tây ngạ tử nhân, tam sầu hồ quảng tào đại nạn, Tứ sầu các tỉnh khởi lang yên, ngũ sầu nhân dân bất an nhiên, lục sầu cửu đông thập nguyệt gian, thất sầu hữu phản vô nhân thực, bát sầu hữu nhân vô y xuyên, cửu sầu thi thể vô nhân kiểm, thập sầu nan quá trừ thử niên. Tạm dịch, một sầu thiên hạ loạn, hai sầu người chết đói đông tây, ba sầu hồ quảng chịu đại nạn, bốn sầu các tỉnh nổi can qua, năm sầu nhân dân chẳng được yên, sáu sầu tháng 9 tháng 10 mùa đông, bảy sầu cơm không có người ăn, tám sầu quần áo không có người mặc, chín sầu thi thể không người lượm, mười sầu khó qua năm hợi tí. Theo thông tin, hãy xem tháng 9 tháng 10 mùa đông và mười sầu khó qua năm hợi tí, có thể thấy đại dịch bắt đầu từ tháng 10 âm lịch, cuối năm hợi, rồi trở thành đại dịch vào năm tí. Ba sầu Hồ Quảng chịu đại nạn, đối ứng với câu này là đại dịch phát sinh ở Vũ Hán, Hồ Bắc. Cẩn phòng nhân nhân gian nan quá, quan quá thiên phiên long xà niên. Tạm dịch, để phòng người người phải trải qua khó nạn, thời kỳ gian nan kéo dài qua năm thìn tỵ, đại kiếp nạn rất có thể sẽ kéo dài đến năm thìn 2024, năm tỵ 2025. Cũng giống các dự ngôn khác, trên bia ký của Lưu Bá Ôn có đề cập đến cách tự giải cứu, thất nhân nhất lộ tàu dẫn dụ tiếu liễu khẩu, tam điểm gia nhất câu, bát vương nhị thập khẩu, nhân nhân hỉ tiếu, ca cá bình an, đã nhược bất tín yếu đại nạn, hành thiện chi nhân khả bảo toàn. Tạm dịch, bảy người đi một đường, dụ dỗ tiến vào cửa, ba chấm thêm một dấu gạch, tám vua hai mươi miệng, người người vui cười, ai nấy bình an, nhưng nếu không tin thì sẽ gặp nạn lớn, người hành thiện có thể được bảo toàn. Bốn câu đầu tiên ở trên chứa ba phép đảo ngữ, đại diện cho ba chữ chân, thiện, nhẫn. Chân thiện nhẫn là ba chữ thánh ngôn của Pháp Luân Đại Pháp, trong đại kiếp nạn, nếu người nào không tin thì sẽ gặp thảm họa người hành thiện có thể được bảo toàn. Thực tế đã chứng nghiệm, sau khi niệm chín chữ chân ngôn, pháp luân đại pháp hào chân thiện nhẫn hào rất nhiều người bị nhiễm dịch bệnh đã nhanh chóng phục hồi. Tiên tri số 3, các thế kỷ của Nostradamus Nhà tiên tri Nostradamus người Pháp ở thế kỷ 16 đã viết cuốn Các Thế Kỷ, trong đó ông đã dự đoán thành công nhiều lần trong lịch sử. Ông cũng có dự ngôn về năm 2021 như sau. 1. Virus Một nhà khoa học chế tạo vũ khí sinh học, vũ khí này sẽ tạo ra một loại virus đáng sợ, biến người sống thành thây ma, tiến tới diệt sạch. 2. Nạn đói lớn Vào năm 2021, nhân loại sẽ phải đối diện với nạn đói lớn giống như mô tả trong Kinh Thánh, quy mô lớn chưa từng có. 3. Bão mặt trời Những cơn bão mặt trời khổng lồ sẽ phá hoại trái đất. Khi thảm họa lan rộng trên toàn cầu, con người sẽ bắt đầu tranh đoạt nguồn tài nguyên khan hiếm. 4. Sao chổi va vào trái đất sự việc này sẽ tạo ra thiên tai vô cùng lớn. Năm động đất, nhà tiên tri Nostradamus đã dự đoán rằng ngày 25 tháng 11 năm 2021 sẽ có một trận động đất lớn ở Hoa Kỳ có thể xảy ra ở California. Cũng vậy, Nostradamus cũng tiên đoán về Thánh nhân cứu thế. Chương 3 của cuốn Các Thế kỷ có chủ đề là Sáng Thế Chủ ở Nhân gian. Mục 70 phần 10 dự đoán rằng Thánh nhân thiết lập một loại tín ngưỡng. Ngài sẽ chuyển sinh ở châu Á, một liên minh bắt nguồn từ Hermes vĩ đại, Ngài sẽ là vua của các vị vua ở phương Đông. Trong thần thoại Hy Lạp, Hermes là một trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus, đồng thời cũng là vị sứ giả truyền ý chí của thần đến nhân gian. Hermes có một cây thần trưởng được dùng để thức tỉnh thần tính của thế nhân. Mục 29 phần 2 có viết, một người phương Đông rời quê hương, mỗi người đều bị thần trưởng của ông làm rung động. Tiên tri số 4, cách am di lục của Hàn Quốc Cách am di lục là cuốn sách tiên tri thần kỳ do học giả Nam Sư Cổ sinh năm 1509, mất năm 1571, truyền lại tại Triều Tiên, nay thuộc Hàn Quốc. Lúc còn là một cậu thiếu niên, ông đến núi Kim Cương đã gặp một thần nhân và ghi lại những điều vị thần mô tả. Vị Nam Sư Cổ có tên hiệu là Cách Am, do đó cuốn sách được đặt tên là Cách Am Di Lục. Lời tiên đoán trong Cách Am Di Lục nói rằng, vào thời mạt Pháp, nếu nhân loại không tỉnh ngộ thì sẽ bị một loại bệnh lạ đại ôn dịch hủy diệt, 10 hộ gặp nạn còn lại một và xác chết vì bệnh độc tích lại như núi. Trong ca từ Tống Luận Thiền thứ 48 có viết, 3 năm bất hạnh và 2 năm dịch bệnh, ôn dịch hoành hành khắp thế giới, bệnh thổ tả và hô hấp, bệnh không tên chết đen khô máu, sáng còn sống chiều tối đã chết, 10 hộ còn sót lại một, chướng khí của hơn vạn người chết bao trùm núi và biển. Trong thiên 59 mặt trung vận có miêu tả tình cảnh bi thảm của đại dịch như sau. Lục giác thiên sơn điều phi tuyệt, bát nhân vạn kính nhân tích diệt. Lục giác chỉ bầu trời, chữ thiên có sáu đỉnh, chữ bát nhân chỉ chữ hòa trong chữ thiên hòa cổ có ý chỉ bệnh dịch. Vì vậy câu này mô tả khi đại ôn dịch đến thì tình cảnh vô cùng bi thảm, số người chết vô cùng nhiều. Trong dự ngôn cách am di lục có tiên đoán rằng vào thời mạt thế sẽ có một vị thánh nhân tới cứu độ chúng sinh, Vị thánh nhân này đến từ phương Đông, vô nghi Đông Phương Thiên Thánh Xuất, nhược thị Đông Phương Vô Chi Thánh, anh mễ Tây Nhân Cảnh Giải Thánh, nhược thị Đông Tây Bất Chi Thánh, cánh thả thương sinh nại thả hà. Tạm dịch, không nghi ngờ gì, Thiên Thánh xuất sinh từ phương Đông, nếu người phương Đông không nhận ra thánh nhân, thì người phương Tây Anh Mỹ lại biết đến thánh nhân nhiều hơn. Nếu tất cả đều không nhận ra Ngài, thì người trên thế giới này khó mà có thể thoát kiếp nạn. Tiên tri số 5 nữ tiên tri người Mỹ Jane Dixon. Jane Dixon, sinh năm 1904, mất năm 1997, là nữ tiên tri người Mỹ nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Bà đã tiên đoán chính xác các sự kiện lớn như vụ ám sát Tổng thống Kennedy, Đảng Cộng sản Trung Quốc cướp chính quyền và trận động đất lớn ở Đường Sơn. Bà cũng dự đoán rằng thế giới sẽ diễn ra một trận chiến quyết định giữa cái thiện và cái ác vào năm 2020 và hy vọng của nhân loại ở phương Đông. Năm 1971, Jane Dixon có xuất bản cuốn sách The Call to Glory, tiếng gọi vinh quang, trong đó có viết rằng trận quyết chiến thiện ác Armageddon vào ngày tận thế sắp xảy ra vào năm 2020, lúc đó tiên tri giả, sa tăng và thế lực phản thần sẽ đối đầu và quyết chiến với nhân loại. Vào năm 2020, những kẻ phản chúa sẽ lộ ra bộ mặt tà ác, trận chiến ngày tận thế giữa thiện và ác được ghi lại trong Kinh Thánh, Khải Huyền sẽ nổ ra và cuối cùng phe chính nghĩa sẽ chiến thắng. Trong trận chiến giữa thiện và ác này, nhân loại sẽ trải qua thử thách của cách mạng tín ngưỡng và phục hưng đức tin. Cuối cùng, tín ngưỡng sẽ được phục hưng bởi vì nhân loại thành tâm kiên định với đức tin vào đấng sáng thế mà được tái sinh. Năm 1997, trước khi qua đời, Jane Dixon đã để lại di ngôn. Ở phương Đông sẽ xuất hiện một thánh nhân, ngày ấy sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới. Đầu thế kỷ 21, mọi người sẽ cảm nhận được sức mạnh vĩ đại của Ngài. Trong 10 năm sau đó, thế giới sẽ có cục diện mới, dần dần tiêu diệt chiến tranh, hóa giải thảm họa và có một thế giới mới. Tiên tri số 6, lời tiên tri của cậu bé Ấn Độ. Cậu bé chiêm tinh Ấn Độ Ahigya Anand, 14 tuổi, đã đăng một đoạn video ngắn vào tháng 8 năm 2019 chỉ ra rằng từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020, toàn thế giới sẽ phải đối diện với cuộc khủng hoảng dịch bệnh nghiêm trọng trên diện rộng Mặc dù không trực tiếp đề cập đến virus, nhưng cậu đã chỉ ra rằng Trung Quốc sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong một video ngắn được đăng tải vào tháng 11 năm 2020, Anand dự đoán rằng từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021 sẽ là khoảng thời gian nguy hiểm tiếp theo. Từ chiến tranh, dịch bệnh, đợt bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lần thứ hai, đến nền kinh tế có thể sụp đổ, vaccine phòng bệnh cũng có thể phát sinh vấn đề. Cậu nói rằng những tai nạn này sẽ biểu hiện trước tháng 2 năm 2021 và hầu hết các thảm họa sẽ chỉ dần biến mất từ tháng 11 năm 2021. Trong video này, Anan cũng đề xuất 7 cách để tránh điều ác. Trong video này, Anan cũng đề xuất 7 cách để tránh điều ác. Cách đầu tiên và quan trọng nhất là tin vào thần. Cậu kêu gọi mọi người hãy bảo hộ thiên nhiên và giúp đỡ các sinh mệnh khác, như vậy mới có thể được thần thương xót. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 9 năm 2020, Anand nói rằng, theo kinh vệ đà của Ấn Độ, thế giới hiện tại coi những gì đúng thành sai, trong khi những gì sai lại được coi là đúng. Mọi người cần đấu tranh cho sự thật và cần phơi bày sự thật, chân tướng. Ahigya Anand cho biết, những người được gọi là giới tinh anh chính trị có thể bí mật lên một kế hoạch tà ác. Nếu họ làm vậy, họ sẽ sớm bị báo ứng vì đây là quy luật của tự nhiên. Con người nên cố gắng làm việc thiện làm những điều có ích cho các sinh mệnh do thần sáng tạo ra, nếu không sẽ bị thần trừng phạt. Mục tin chuyên đề của DKN TV xin được tạm dừng ở đây. Kính chúc quý vị mọi điều tốt lành. Mong quý vị luôn đồng hành và góp ý cho chương trình. Xin trân trọng cảm ơn.